Kính bạch Thầy, ờ, con ở xã Vân Bản, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, sinh năm 89, sang năm kỷ hợi, con 31 tuổi, con định làm nhà. Nhưng nhiều người bảo con là tuổi kim lâu sẽ không làm được. Con phân vân quá, con không biết phải làm sao nên con mạnh dạn kính Thầy, Thầy chỉ giúp con xem con có làm được nhà không ạ à, và phải làm thế nào. Đấy, đây cũng là một cái mê tín. À, đây, chúng ta cứ nói là kim lâu, là một ba sáu tám nọ kia Kim Lâu không làm nhà được. Bạn ấy 31 tuổi bạn sợ là, là Kim Lâu. Nghe không? Tất nhiên cái tính toán Kim Lâu nó cũng không phải như thế đâu. Thế nhưng mà thưa đại chúng, cái quan niệm Kim Lâu không làm được nhà cũng không đúng. Nha. Ở đây Thầy nói là có tiền, đủ duyên là làm được nhà. nhé. Vợ chồng bàn bạc, tính toán đầy đủ nhân duyên là làm nhà. Đấy. Đây Thầy nói là Thiền viện Trúc Lâm Miên Tử xây dựng cái năm ấy, xây vào ngày mùng bảy. ấy, Ờ, tháng 7 đấy có vấn đề gì đâu và rất nhiều phật tử khi mà nghe thầy giảng chính pháp rồi họ đủ duyên họ làm nhà thôi à, xin thầy cho một cái ngày nào đấy để mà làm nhà thế là làm thôi chả phải bận tâm gì cả nhà chúng ta không lệ thuộc vào cái điều đó nha làm nhà là cái việc chúng ta có phước báu chúng ta, chúng ta sử dụng phước báu của mình và cái việc ấy là quyền của mình mà không can thiệp chúng ta cũng không cần phải mượn tuổi của ai cả để làm nhà không cần phải xem là kim lâu hay không kim lâu nghe không? đến năm hết kim lâu thì lại chả có tiền thế làm sao à, làm nhà nó cũng là cái nhân duyên Đấy, cho nên chúng ta không lệ thuộc vào, vào tuổi ở đây đức phật dạy trong kinh ờ, a nan vấn phật sư cát hùng, khi chúng ta làm bất cứ sự việc gì nhất là các đại sự chúng ta lên lễ phật bạch phật và tác phước cúng dường nghe không đấy con là phật tử tên là gì con bạch chư phật chư bồ tát chư thánh hiền tăng nay vợ chồng con đã sắm ờ, đủ tiền dự trữ đủ tiền chúng con có thể tính làm cái nhà thế này thế này con bạch trên chư phật chứng minh chư hộ pháp thiện thần chứng giám và gia hộ cho vợ chồng chúng con và trước khi làm nhà con xin tác phước cúng dường tam bảo như thế này hồi hướng phước báo này cho tất cả chúng chư thiên chư thần linh ở nơi địa cuộc của chúng con và các oan gia trái chủ của chúng con con hồi hướng phước báo cho họ xin cho tất cả cùng hoan hỷ trợ duyên cho con con xây nhà mọi việc được an lành cát tường nghe không đấy ta bạch thế và ta tác phước cúng dường mọi việc hoan hỉ chẳng có ai ngăn cản cái việc đấy cả nghe không nhá cho nên bạn này thì cứ yên tâm mà làm đi yên tâm làm không có gì phải sợ